anh gai ơi đỡ ông chúc em à, xin chào các bạn thì hiện tại thì mình đang ở trên phố cổ thì đây mình đang ở cạnh số 23 hàng bồ thì kia là một quán phở gà và một quán xôi đó, thì mình ăn quán đấy rất nhiều lần rồi và ở đây thì xôi làm rất là ngon để đặc biệt là phở gà thì nước rất là trong ăn nước rất là đậm đà ở nó làm thích đó. Ờ, thì uh, hôm nay mình ăn um, ờ, xôi um, tê em gọi xôi pate uh, gà cái này phở gà ờ. đó thì tí nữa các bạn xem là món ăn nó hấp dẫn không nha quán ở đây thì buổi sáng rất là đông mà ngồi ven đường thôi và không ngồi trong nhà được à, một người hay ngồi ven đường nếu bạn nào mà có gì đến Hà Nội hoặc là ai Hà Nội hay là bên quán này hoặc là quán hoa chứ đợi sôi các bạn đợi một chút nha Đã, ở đây hiện tại giờ là sôi ạ màu mỏi gọn này đây là xôi gà pate được cái ở đây là người ta làm xôi gà pate rất ngon pate ngon cực thề luôn anh giữ luôn này cái gà nữa pate ngon thì ở đây là cái à, hành tây bát mỏng cho đây rau mùi cho đây Tân Ốt là nhà, nhà làm nha sáng ờ, lên phố cổ ăn sáng rồi uh, ờ, ngắm phố cổ mọi người ờ, đi làm Hello. Đó. ấm bụng nữa với cái là cái là cái rét của hà nội và nay trời cũng mưa nữa nên là để ăn phở gạo rất là ngon 对。 là chắc ngon nước dùng Vâng, bây giờ thì à, bạn đợi mình ăn xong nhé xong nhé. bây giờ mình sẽ không quay được nó ăn một tay uh, ăn một tay cầm cái tay này quay không ăn được khó quá nha đợi mình ăn, nốt xong nha xong rồi ăn uh, ăn xong thì mình đã xong bắt rồi đóng hút bếp trong nước còn bây giờ là mình đang ăn món sốt sôi sôi ngon lắm ạ chưa à, mình, ăn ờ, mình ăn tê nhiều rồi là mình đã từng làm pate với công việc người bếp của mình thì mình hay làm pate á à, và thường mình nói pate đấy rất là ngon bây giờ gà rồi ăn cái pate xong rồi ăn được miếng gà vào ấy ngon sai mà nó săn chắc trời đất ơi ngon cực luôn ăn đúng kiểu cả đồi ấy là quê luôn có nói về ờ, thì nói rồi thì nó là tuyệt dạ vời vâng, nó không tuyệt vời rất là ngon đấy sợi đào phở rồi ăn miếng thịt ngà cú bóng <coughs> đậm đà của đỡ luôn thao <coughs> ngồi Đấy, có tí, tí ớt đấy có đây làm được ờ, cái là ớt nhà cô làm rất là cay đấy có nhà ăn được cay ờ, ớt làm cũng ngon cho vào nhá với nước này sự là mùa lạnh này mà được hớp nước này vào mùa đậm thôi đấy còn gì bằng nữa Rồi các bạn hãy đến đây thử nhé đây là trong cái trường của mình đó. thì đây là cái tiệm số 2 Diamond Can bên kia là Hata Bồi thì quán ở giữa đó thì uh, hôm nay quay rất là đông khách rất là đông nên là cô chuyển sang trong này ngồi thì, uh, các bạn ở đây cũng xem là có đâu cái mình nói không nha chắc một điều rằng là các bạn đến đây thì cảm giác của chúng tôi rất là ngon ok và mình sẽ gác lại cái video của mình ở đây à, các bạn hãy à, ủng hộ mình bằng cách là like và subscribe kênh youtube trước gì nút like nhá nút like thì nút ạ để mình có động lực nhiều hơn để mình à, đi nhiều tỉnh thành hơn nhiều à, địa điểm ăn uống hơn cho các bạn những cái địa chỉ để các bạn khi đi du lịch hoặc là khi các bạn đi đâu đó các bạn cũng có thể bạn thưởng thức được khám phá những này văn hóa ẩm thực Việt Nam đúng không nào ok tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trong số sau nha bye bye